Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần từ ngữ về trường học. Đó là phần mở rộng vốn từ trường học. Chúng ta sẽ cùng lựa chọn bài số 1 để mở rộng một số từ nằm trong chủ điểm này. Yêu cầu của bài số 1 là chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống. Cô cho các con từ sách, vở, sách vở và giá sách với những câu cụ thể như sau. Chuẩn bị chấm chấm cho ngày khai trường. Cạnh góc học tập của em là một cái chấm chấm nhỏ. Nói có chấm chấm mách có trứng. Mẹ mua cho em hai quyển chấm chấm tập viết. Nào, chúng mình cùng bắt đầu lựa chọn từ để điền cho phù hợp. Câu thứ nhất, chuẩn bị chấm chấm cho ngày khai trường. Không gì khác đó chính là chuẩn bị sách vở. Các con cũng đã từng làm như vậy mà. Câu tiếp theo. Cạnh góc học tập của em là một cái giá sách nhỏ. Nói có chấm chấm sách mách có trứng. Câu này muốn nói đến mới một việc gì đó con cần phải đưa ra những lý thuyết dựa trên những điều cụ thể mà sách lúc này được coi là những cái con đã tìm hiểu một cách chính xác. Khi con nói đến điều khác con cần có chứng cứ. Câu cuối cùng đó chính là từ vở để con tạo thành câu mẹ mua cho em hai quyển vở tập viết. Như vậy, với việc lựa chọn các từ sách, vở, sách vở và giá sách con đã hoàn thành được bài số 1.